nước mỏi các kiểu tức là do thời tiết thất thường ừ, do thời tiết thế có thuốc thang như nào rồi thuốc thang vừa mới chuyển uh, à, hai lọ ờ, à, chuyển truyền đạm ấy gì vâng. ờ. Thôi ờ, biết làm sao được cũng có rất là nhiều uh, cô bác chị hỏi là đó vì tôi già không đi làm cùng à, mấy anh em rồi thiếu vắng này cũng là lý do là người em già cũng là ốm xong rồi là viện ra đây thì anh em cũng tranh thủ ra đây hỏi thăm động viên em ờ, già thôi để cho các anh chị là yên tâm trong thời gian tới nếu mà công việc uh, gia đình của em già mà người thân gia đình đã bớt đi được cái phần nào cái bệnh tật ốm đau rồi thì em sẽ tiếp tục để đi làm cùng mọi người đấy nó cố gắng động viên uh, mọi người nhé gia đình nhé ừ. cho em gửi lời hỏi thăm uh, đến với uh, gia đình thì uh, đây hòa gửi cho em già 200 để em mua nước em nuôi cho cho người thân đấy. này anh này à, không không rút tiền rồi bây giờ là tiền. không không được vào đấy đâu đúng không không được vào ừ, không được mấy giờ thì cho em gửi lời hỏi thăm uh, đến ờ, mọi người hôm nào khỏe khỏe uh, đi sang bên nhà hòa chơi nhá nào hôm, hôm, nào về anh ừ. Gian bảo là đêm nữa đến mai đi rồi nơi rồi Mai anh à, nào đi, đi qua em chơi thôi uh, em cũng không có gì không vào được trong bên trong mua vào em gửi đó dạ, em gửi anh á, à. hai trăm là anh à, mua nước mua nhá. nước ấy à, nhá uống nhá rồi anh không rút được tiền vâng. không, rút được tiền này à, em cũng nhớ anh lắm ấy <laughs> mấy hôm là anh cũng đi là em cũng nhớ Đấy, người của anh người mấy từ cái em trai vừa mới ra viện không vâng. ừ. Cái lợn này bán bao tiền này em? Tám Tám à? Không biết tính kinh à? con ờ, cho tải mà không biết là phải uh, chuẩn không ấy chứ chuẩn mà nếm nếm nếm thử em nếm thử nhá để về một ờ, chút ừ, em nếm thử một chút em biết ngay xem cái sam à cái này là bạc thật ạ à? em để tay sạch em cầm đi sạch ừ tí nữa thì hòa sẽ cho anh làm quá à, sâm cau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh sinh nhược ngâm uống ờ, rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng uh, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang Hello, xin chào Việt Nam xin chào Italy Italy wow Italy Italy <laughs> hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, khu vực trường Phiên uh, à, Giang xin chào uh, cô dì chú Ba Anh Chị và tất cả mọi người nhé Chúc uh, cô dì chú Ba Anh Chị và tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Hôm nay thì uh, di uh, chơi trường Phiên thì uh, có gặp anh uh, Tây uh, đứng bên cạnh, anh đến từ Italia rất là cao cao và đẹp trai trường Phiên hôm nay thì có một cái điều rất là lạ diễn ra cũng như thường ngày một cái uh, đám tang cái hình chưa bao giờ mà ghi hình về cái đám tang ở trên ờ, Giang này Giang chỉ biết là một ghi hình rất là nhiều về phong sát như thế này cũng là cũng là đầu tiên Giang cũng muốn là ghi hình cho mọi người theo dõi xem như thế nào Đây uh, phía bên trong ờ, khu vực mà có người mất đây đấy là căn nhà của người mà hâm mông này là xây được hai tầng và để biết rõ được ờ, người mà hâm mông thì mọi người có thể nhìn thấy cái ờ, vải đỏ mà che trước cái cánh cửa công chính ấy đấy là người mà hâm mông luôn luôn có phong tục đấy, dù có làm nhà xây hay nhà gỗ trong nữa, phía bên này thì thầy thì cúng thổi kèn là cũng đang bắt đầu lấy rồi xung quanh đây thì à, các anh chị có thể nhìn thấy một cái khung cảnh à, đi chợ phiên của bà con hàng ngày diễn ra trên à, mèo vàng rất là đông luôn và dân này thì hôm nay là thời tiết là ủng hộ cho bà con ở trên này rất là quang đáng không có mưa sau một tuần à, mưa xối đất luôn đấy. đây à, những cái hàng rượu đây rượu trên này mọi người có thể nếm được nhé trước khi mua à, bắt đầu là bắt đầu mọi người đã bắt đầu kiêng kiêng à, người mất đi rồi thử đi theo ờ, bà con xem là ở đâu nhé Công dạ. niệm bên trên nào được xin năm nào đây đây đây em là các chú ở chứa chưa? Không rồi à? <laughs> Làm hết chai rồi à? Ba Ba chai rồi <laughs> Ba chai Đấy, ờ, các cô, các chú, ba anh chị là Hai chai đó Vâng, hai chai nữa à? Năm chai Vâng đi về thánh chỉ mong là có ngày chiều phiên đấy là dạ, bà con là nghỉ vâng, đấy, đấy chiều phiên này là mong được gặp nhau này được uh, trò chuyện với nhau rồi uống những chén rượu mua hà giang và ăn những cái bánh à, uh, thắng cố như này đó là niềm vui của bà con trên này thế các chú là gần đây ông nhà gần đây không à, gần đây à ở à, ngay dưới này à. thế là ba ba chú là rủ nhau đi uh, ăn uh, Thành phố Triều Tiên Anh em mà À đấy à, à? Vâng, vâng, vâng Chúng tôi về đến nhà là chưa, chưa đến một cách À, à gần nữa nhỉ? Vâng cháu nhỏ gia đình à, đi cùng luôn nhé đấy rất là đông luôn chưa nhà vừa đây đấy bây giờ đấy là cái chợ mình chữa bên kia à thế ạ à? vâng vâng vâng vâng phía bên trong này là khu vực ăn uống của chợ phiên vào à, dịp à, chủ nhật à, sáng hàng tuần thì mọi người biết rồi phiên diễn ra thì khu vực ăn uống này là nhộn nhịp nhất và đông nhất đấy Đây là cũng chưa trưa rồi nên là cũng bớt đi được một chút là nhưng bình thường là sáng rất là đông luôn không biết là hôm nay là chợ phiên là bà con có bán những cái thuốc đồ hoa tam thất với lại à, những cái à, đồ mà về ấy không thảo dược không ồ kia có một cô bé xinh thế ở đây có anh táo nha một cửa hàng anh táo này chào anh táo nhá đây đây à, một mình anh ra à vâng à thế chị nhà có ra không anh hả chị nhà có ra có ra bán cùng hôm em gặp chị nhà bán mà có à hôm nào ờ, linh bảo rủ anh pháo sang bên uh, xính cái uh, giáp biên nghe nhỉ đi chợ em đi cùng với bên đấy đường cho lắm à bây giờ mưa nhỉ ừ. hôm nào hôm nào mà anh nhận giải nhé thì uh, dẫn em đi thăm một số hoàn cảnh mà đợt trước anh, chia sẻ ấy. Vâng. À. các cháu xem anh uh, à, pháo đang bán hàng ở đây khu vực này là khu vực à, cửa hàng anh pháo mà con này lo cho chị em này đó cho thì chào anh nhá bây giờ tiếp quay lại vâng xuống uh, phía bên dưới này thì uh, khu vực chợ bò mà mấy anh em đi chơi hòa chào mọi người cái nào từ mấy uh, chưa chào chào quý ba anh chị nhá hôm vâng, nay là anh em là cùng đang đi vào trong uh, chợ phiên chị nhá con lần bao tiền chị con này triệu mốt thôi triệu mốt à Ủa, con này rẻ thế nhỉ to Hòa là rất yêu động vật Lợn này là bây giờ là tan dần rồi anh ạ à, Em mọi người đi về không? Chiều bò bò bò sớm là giờ cũng, là say rồi đấy cô bác anh chị bên trong này là cũng chọc chọc bò đấy Ôi con này đẹp thế giờ tan rồi Vâng, thử hỏi xem giá con bò ra bao tiền con nào các anh này thế nào hỏi con này và kia làm thợ buôn bò anh ơi con này bao tiền anh nhỉ con này vâng 16 triệu 16 triệu à à, à, con này 16 triệu không là không không mấy con ở bên này to nhở đây. đây là khu vực giao dịch à, mua bán chốt chốt đơn đây khu vực khu vực uh, chốt đơn <laughs> anh đi về hết không Thì có uh, bác này bán cả những cái đồng ờ, bạc bạc này bạc thật chứ bác nhỉ bạc này ngày xưa của bạc bán ờ, bán con cái gì à mà đây là của người đồng bào giao mình hay như nào bác? Không, không, người giao là không không thật không làm cái này ấy. À, cái này à. làm đi người đi đi làm giao này lấy cái này. Ừ, vâng vâng vâng. Yeah bác là ờ, những đồng này là đồng bạc được nói vào đoạn này không của người giao Ôi cháu hỏi cái này là cái gì được không? À con gấu à? À cái này đấy của gì của con gấu đây? À đầu con gấu. Ồ oh, bán này đủ luôn này. Ồ oh. Đấy cả móng luôn này Ao Móng con gấu to chưa Cái này cô bán như nào Chân Phải tám trăm. cái này là cái gì đây cô? là À da gấu Ồ, con gấu đen này này là làm thuốc là tốt cái đây là thuốc hả cô đây là thuốc thuốc à không nam luôn rất là nhiều cái loại thuốc mà mình chưa biết ở trên này đâu cái này là lấy gì cô đá à cô bán rất là nhiều ờ, thứ luôn đây là nụ hoa tam thất đây đó củ nụ hoa tam thất đây đó đầy đủ trừ phiên ờ, đến giờ này vẫn còn đông nhá người nhá Ở khu vực này là chuyên gia bà con là bán nguyên thịt lợn bản thịt lợn đen Đấy bán gần hết rồi còn bán bán không hết rồi à, các anh bán hết rồi à? bán hết rồi thịt à? rồi à nhanh nhở còn có ít xương nữa ở phía đằng trong khu chợ kia thì đa số là mọi người là bán thịt lợn trắng đấy nuôi công nghiệp đấy còn đấy lợn bản đấy là bà con bán nhanh lắm để mà ấy được mọi người rất là sớm mới có những cái anh ngon đây chỉ còn những cái xương nữa xương mọi người đó chân giò đấy lại cái đầu giò đây mà không thích rồi để em hỏi tí nữa xem là ờ, anh em có ăn này không sớm mà ra được thì lấy cái thịt ba chỉ nó ngon hơn ba chỉ hết rồi ờ, đấy còn rất chân trồ Thế mình bảo thích mỗi thì ba chỉ mà về để uh, lúc này thấy thằng em tàu ấy thấy thằng em uh, về đây suốt à, ừ. qua đây mấy lần về Đúng về quay người mất chát ở đây lại để, lại quay để, để, để mình <laughs> quên mua thịt đúng không thế mới bảo à, mà, con uh, sớm còn thịt lợn trắng thì công nghiệp nó bán đầy trong kia mà không thích ăn nên nó không ngon đây là thịt lợn nhà quê của mình đấy đây quê mình trong đây, bản mà của đâu nhá xem cái móng là biết rồi đúng rồi ông phải xem đây này xem cái móng nó dài dài đây này đấy móng à, còn có móng này đây đây thì nó mới chuẩn nhá nó dài đây này đấy đây cái móng này dài bằng cái cái găng tay đây này Việt qua mình lấy quá tôi giạt đâu người nó phải đàng hoàng ấy cảm ơn anh nhá bà con bán nhanh lắm vực này là bán hết nhanh lắm thôi để kia để kia khác vậy vâng vâng con dê con bò gầy quá đấy đang đi vào trường phiên thì à, chỗ em bí thư già đang ở gia đình có người ốm nữa ôi ôi à, à, rất là nhiều việc em đã không đi làm giờ mình sẽ ra ngoài viện để hỏi thăm là tình hình em già đấy đồng viên em bí thư già dạo này thì em đi làm thì cũng thất thường mà lại ờ, trước đã không người ốm rồi, lại tiếp tục nữa anh ờ, đang tránh biển à ờ. em đang dưới cổng này anh vâng cổng bệnh viện đấy em đang ở dưới cổng bệnh viện đấy có người ốm hay anh em là đang đi chờ nên mình nhận được cuộc gọi à, anh ra là có người à, ốm nên là phải à, xuống đây hỏi thăm nhưng mà anh em muốn vào trong bệnh viện luôn nhưng mà trong đấy là người ta cũng trong vào nhiều người trong đấy nên là anh em là gọi đây xem hỏi thăm xem à, ai ốm và như thế nào sức khỏe ra sao anh cho anh nhá nhìn anh già mình mỏi quá tay cái nào bây giờ nhìn hôm hem ốm yếu thế ô nhìn mệt đấy nhà ốm đấy mà cháu bị ốm xong ờ, à. ra đây trong đây ốm tiếp là có người ốm mà <laughs> không có người ốm người ốm ờ, như này thì ờ, đúng là là, là khổ dạ, ốm đấy lạnh lắm anh <laughs> ơi có hôm nay có cái áo chất đấy áo này à, dân tộc áo dân tộc anh à người mông mặc áo như này á áo này bao tiền áo này hơi hai trăm hai trăm bán cho hòa đi <laughs> đẹp nhỉ anh nhỉ ốm thì hôm nay đi chợ thằng cô vâng em à, đang đi chợ ở trên đấy thì à, nghe anh gọi đấy thì em xuống đây luôn à. vâng vừa mới ăn xong thế à, bắt thằng cố <laughs> thì anh kia là hôm qua hôm kia gọi thì không ra đúng rồi anh em anh, anh em là gọi ra anh ra để ăn uống một hôm với nhau vậy hôm nay uh, thì anh cháu bị ốm cái em trai uh, em trai vừa mới ra viện xong rồi đứa này nhập vào luôn à, đứa ra đứa vào luôn ừ Trời, mất vả anh quá ở trong này cũng uh... mong là anh uh... anh em bị <laughs> cố gắng anh nhá rồi cảm ơn chú vâng thật uh, anh Giang và cả Hoàn này và mấy anh em thì, uh, à, toàn thể khán giả về hôm nay là uh, do người nhà bị ốm suốt ấy, thay đổi trực tiếp trên này mưa nắng là trên hết mà đúng rồi. cố gắng lên đừng có buồn <laughs> mặt buồn này là không được đâu Đấy, về nhà ốm nhà anh phải cố gắng lên Đấy. Ừ. cứ đau đầu này rồi là đau bụng nước mỏi các kiểu tức là do thời tiết thất thường ấy. Ừ, ừ do thời tiết <laughs> thế có thuốc thang như nào rồi thuốc thang vừa mới truyền uh, à, hai lọ ừ, à, truyền đạm ấy gì ừ. ừ thôi ờ, biết làm sao được Đấy cũng có rất là nhiều ờ, cô bác anh chị hỏi là đó vì tư già không đi làm cùng ờ, mấy anh em rồi thiếu vắng này cũng là lý do là người em già không phải ốm xong này là viện ra đây thì anh em cũng tranh thủ ra đây hỏi thăm động viên em già thôi để cho các bác anh chị là yên tâm trong thời gian tới nếu mà công việc uh, gia đình uh, em già mà người thân gia đình đã bớt đi được cái phần nào cái ờ, bệnh tật ốm đau rồi thì em sẽ tiếp tục để đi làm cùng mọi người đấy nó cố gắng động viên uh, mọi người nhé gia đình nhé ừ. cho em ờ, gửi lời hỏi thăm uh, đến với uh, gia đình thì uh, đây hòa gửi cho em là 200 để em mua nước để em nuôi cho cho người thân đấy. Này anh này à, không không rút tiền rồi. Bây giờ là tiền. không không được vào đấy đâu đúng không? Không được. Không vào. À, không được mấy tờ thì để à, cho em gửi lời hỏi thăm ờ, ừ. đến ờ, mọi người. Hôm nào khỏe khỏe à, đi sang bên nhà Hòa chơi nhá nào hôm, hôm, hôm nào về anh ừ. Gian bảo là đêm nữa đến mai đi rồi nơi rồi mai anh nào đi, qua em chơi thôi uh, em cũng không có gì không vào được trong bên trong mua vào em gửi đó em gửi anh Ôi. À, 200 là anh à, mua nước mua nhá. nước ấy à, nhá uống nhá rồi rồi à. anh không rút được tiền vâng. không, không rút được tiền à, em cũng nhớ anh lắm ấy <laughs> mấy hôm này anh không đi là em cũng nhớ Đấy, người của anh người <laughs> mấy từ cái em trai vừa mới ra viện hôm kia vâng. ừ. thế là cháu lại vào luôn à, đấy đấy <laughs> em hòa nó bảo là không có già đi uh, dẫn chương trình cùng buồn. đi làm cùng nó buồn em nhớ nụ cười của anh ấy rất là <laughs> sảng quái. <laughs> em là mong ờ, mong anh là luôn giữ nụ cười đấy nhá à, ôm ăn lẩu còn thiếu cả bí thư già kìa hôm nay gọi gọi sắp cháy điện thoại mà không thấy nhắc máy Wow, bảo ấy. buồn quá ngồi mình Hòa à, điện wow, ngồi mình một mình buồn quá tu hết một chai kìa. bảo sao già không ra em buồn quá anh Giang à cùng à, nhau đi làm với nhau mà thế mai mai về về về à, nhà để xem có khi là mai về về xem thì xong rồi ra thì rồi vào đây lại vâng anh nhắc phải um, ờ, hôm kia vừa mới vào hôm qua vừa mới vào thì phải ừ. hôm nào theo dõi một ai hôm sức khỏe thì như thế nào thì phải nắm tiền ừ, đi đi cùng mọi người được ấy vâng thế cứ cố gắng nha anh nhá vâng, chăm vâng. sóc và các cháu các em thôi nhé vâng cảm ơn anh ra bây giờ chắc là em cũng à, xin phép đi về à, phòng đó vâng đấy về là một mình anh ờ, ở, ở, trong này một mình một mình anh trông cháu thôi ở nhà bởi vì ở trong nhà người nhà bà nữa biết tiếng đấy vâng người sợ là nó với quý bác quý cô bác anh chị là, là người già người nhà của anh à, già này không không hiểu tiếng ờ, phổ thông không nói được tiếng phổ thông với ờ, bác sĩ ở trên này nên là bắt buộc anh già phải đi theo nên là mấy mấy tập ừ, video vừa rồi ấy thì không có mặt à, em già đi theo em ờ, với ờ, một bàn ừ, ánh Giáng là đi dẫn chương trình em có gì sai sót là mong quý vị khán giả thông cảm ờ, ừ, có thể là bình luận bên dưới để em khắc phục và vâng. Xin chào tất cả mọi người Xin chào à, quý ba vâng, anh chị Rồi ờ, thế thôi giờ à, dạ, lên à, xem người nhà đi nhé vâng. Ừ, có gì thì cái gì anh sẽ liên lạc sau Cố gắng là là động viên gia đình Mọi người trong là trong thời gian tới là mình thu xếp thời gian để đi làm thì uh, ấy với hòa không mình nó hòa nó <laughs> vào nó không biết tiếng hơm mông phiên dịch kiểu gì nó vâng, cứ bảo buồn buồn để vài hôm nữa cho lời theo dõi một thời gian một hai hôm thôi nhẹ thì à, ra viện sớm còn à, nặng thì phải truyền truyền nước chào anh nhé ờ rồi thế nhá có đi ờ, vào ấy ờ, mình nhé ừ. thì ờ, giang cũng xin phép được kết lại video của giang này thôi để chia sẻ mọi người biết là thời gian vừa qua vì sao mà em già không không đi làm cùng tem được đấy xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các anh chị cùng mọi người video sau nhé Chào. xin chào